Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi à, mang đến các bạn sản phẩm để may tuốt lúa mini màu mới nhất 2021 đấy đây là máy tuốt lúa mini đời mới nhất của bên à, điện máy Cường Linh chúng tôi sản xuất cũng như phân phối đấy. đây đây là lô hàng mới nó thì vẫn có một màu à, xanh nguyên bản như màu cũ thôi chỉ có nó thay đổi kết cấu đấy là những màu mới nhất đây chúng ta cùng à, xem qua một lần về à, tổng quan về sản phẩm này tốt lúa mini màu mới nhất Đấy. Nhìn qua tổng phát thì các bạn à, có thể nhận biết được một số điểm thay đổi so với máy đời cũ đấy nhất là máy nó sẽ gọn hơn đây nhìn về phía ờ, chiều rộng của máy đấy nó sẽ gọn hơn so với đời cũ đấy. vì thế nào vì nó đã bớt đi cái phần gói quạt gió cái, cái cái quạt gạt ở phần bên, bên sau này đấy nó gọn máy hơn đấy, đằng này nó thẳng phẳng đấy để uh, dễ cất đặt như là di chuyển đấy, nó gọn gàng hơn để di chuyển hơn và cái bệ đỡ của motor động cơ nó đã được hạ xuống trọng tâm như này đấy để giúp cho máy sẽ đầm hơn và không bị rung lắc quá nhiều trong quá trình vận hành hoạt động đấy và so với đời cũ thì cái cái cái cần à, để tăng giảm cái cu loa nó sẽ cần gạt ở ngoài này đấy nhưng mà cái cần nó nó hơi yếu với lại khi vận chuyển cũng như các thứ nó vướng thì chúng tôi đã cải tiến nó thành con ốc như này đấy nó sẽ gọn hàng hơn thu gọn máy ở bên này một mặt phẳng đấy thu gọn con ốc này vào đấy, khi chúng ta cần tăng giảm chỉ cần vọng ốc này thôi đấy thì cái giá này nó xịch ra đấy. đây sẽ có con ốc ờ, cố định như này đấy, khi mà chúng ta căng cái ờ, động cơ ra hết cỡ để dây cua nó căng hết cỡ đấy thì chúng ta khóa con ốc này lại đấy, thì ờ, cái động cơ chúng ta sẽ ổn định nằm một chỗ nó không bị di chuyển đấy giúp cho dây loa nó căng căng đều đấy. nó không bị xảy ra hiện tượng bị trượt dây cu loa đấy. đảm bảo năng suất của máy đấy. còn ở đây thì à, vẫn hoạt động buli đôi nhưng mà buli đôi này sẽ được à, chia làm hai phần đấy. ở phần à, cái rãnh bên trong chạy dây cu loa bên trong thì nó sẽ chuyển động trực tiếp vào cái buli cánh quạt đấy bu cánh quạt cánh qua được làm làm ba cánh đấy tạo một lực gió vừa phải vừa đủ để thổi những hạt lép cũng như là bụi bẩn các thứ ra sòn xong máy đấy để đảm bảo cái sản phẩm khi chúng ta thu lại đó là những hạt chắc hạt gạo chắc hạt lúa chắc đấy còn cái rãnh à, cái rãnh bên ngoài nó sẽ chuyển động để à, phát uh, ờ, chuyển động qua cái bu ly của động cơ đấy. Đấy, nó sẽ chuyển động như này kéo căng dây loa ra còn ở ngoài này nó sẽ lai ra một cái bu ly bé như này đấy bu ly bé này sẽ có tác dụng nó là chuyển động dẫn động đến cái bu ly của cái xăng rung đấy đây bu ly xăng rung này đấy. đây bu ly xăng rung đấy các bạn thấy không khi mà bắt đầu động cơ quay đây tôi coi, coi này đấy động cơ sẽ chuyển động như này thì toàn bộ những cái bánh răng và vòng cái buli này nó quay hết đấy nó sẽ dẫn động ba cái từ một động cơ dẫn động ra đấy, thứ nhất là cánh quạt này đấy thứ hai là cái sàng rung này buli sàng rung này đấy thứ ba là cái trục bên trong của máy đấy động cơ nó sẽ lai ra ba chuyển động như thế đây ở ờ, đây chúng ta có thể nhìn rõ hơn đây là phần kết cấu buli của thằng rung này đấy buli bên ngoài nó sẽ trên đầu một là cái ờ, cái vòng như này nó sẽ giúp cho cái sàng chúng ta đấy mỗi khi nó quay có đủ độ vênh như này nó đập vào hai vùng bi hai bên này đấy cái sàng chúng ta sẽ rung nó tạo một độ rung để khi hạt lúa của chúng ta rớt xuống cái sàng này nó sẽ rung lắc và một phần nữa là cánh quạt nó thổi đi đấy những cái bụi bẩn rơm bám vào hoặc là những cái hạt lép đấy nó sẽ được thổi ra phần sau máy đấy để đảm bảo chúng ta khi chúng ta thu hoạch lấy à, xô hay là chậu gì đấy thúng để hứng à, lúa của chúng ta thì sẽ được những hạt chắc chắn đấy năng suất cao đảm bảo ờ, chúng ta không phải ờ, quạt lại các thứ đấy, rất là tiện lợi ở trên này sẽ có là một viền này đấy này để ờ, để nó che bất kỳ phần bu ly để khi chúng ta sử dụng các thứ nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn đấy an toàn cho người dùng đấy, toàn bộ máy sẽ được lắp một cái lớp chắn như này còn đây đây là phần bệ đỡ của lúa này là sẽ có một cái cần thế này đây, tôi chỉ cần gắn tạm thôi còn khi chúng ta lắp đặt thì ta bỏ cái ốc này vào chỗ này Đấy, khóa nóc lại nó sẽ vững hơn chắc chắn thì cái cái máy mini này tức là tiện lợi ở một chỗ là khi chúng ta mang ra ruộng ra ruộng các thứ để uh, trực tiếp tuốt lúa ấy, thì chúng ta chỉ cần uh, lấy một cái ghế ghế, uh, ghế, ghế ngồi ăn cơm cho mình đấy đấy, ngồi chúng ta chỉ cần bỏ lúa lên bàn đây và bỏ vào liên tục thôi đấy rất là tiện lợi khỏe cho người dùng không phải đứng các thứ đến thời gian lâu nó sẽ mỏi thành ra thì việc ngồi lấy lúa lên và bỏ vào máy đấy máy sẽ lần lượt nó tốt như thế còn đây là cái phần uh, à, sàng rung của nó đây các bạn đã thấy sàng rung của nó sẽ có 3 cấp dưới 30 tầng hai tầng trên là sàng lỗ Đấy, để nó sàng sàng những cái hạt à, rơm tóc bám vào hay hạt lép các thứ khi chúng ta tuốt ở phần bên trên thì hạt à, tất cả các hạt lúa kể cả hạt lép nó sẽ rớt xuống ở đây đấy và khi sàng rung thì hạt lép và những cái rơm đấy nó sẽ rơi xuống từ từ và có cánh quạt luồng gió bên kia nó thổi đấy, thì những hạt lép nó sẽ bay theo cái hướng này nó ra ở phần sau máy còn ở dưới này dưới cùng dưới cùng là cái phần sân sân, sân kín đấy nó sẽ đảm bảo những hạt lúa chắc sẽ rất vào phần dưới cùng đấy và được sung ra theo chiều dốc của cái sàng đấy chiều dốc nó sẽ ra phần ở dưới phần động cơ đấy. Đấy. còn muli còn các ở hai hai đầu hai trục này sẽ có những vòng bi để đảm bảo máy rung lắc và độ bền cao nó không bị rơ cũng như không bị ừ, văng khỏi máy để đảm bảo cho mình đây là sàng ba cấp máy nhỏ gọn tiện lợi Đấy. ở trên này ra thể nhìn ở hai bên sẽ được uh, ép vào thân trong để đảm bảo khi chúng ta tuốt sạch thì hạt lúa của mình sẽ rơi trực tiếp vào cái sàng này không bị văng ra ngoài Đấy. máy nhìn rất chắc chắn đẹp Chơi. tuy là được làm thủ công nhưng mà những cái bên này bo tròn này nó không bị xước này đấy khi nó miết như này không bị đứt tay hay là xước da chảy gió các thứ đấy, thoải mái hơn thì máy sẽ được uh, khóa bằng uh, hai cái đai như này Đấy. Đấy, đây thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành à, xem ở phần trong của máy này Đấy. mở hai đai ra thì chúng ta có thể nhấc thẳng cái nắp này bên trên đấy đây ở phần trong của nó này sẽ à, đây cái uh, bu ly chuyển động qua một cái vòng bi này ở hai đầu sẽ có hai vòng bi lớn như này Đấy, để đảm bảo máy chạy êm Đấy, độ ồn không, không quá lớn ở hai đầu thì hai tấm đĩa này ở sau mới làm kín và ở xung quanh sẽ được bo vào bo góc vào Đấy. vì sao chúng tôi làm như này vì đó là khi chúng ta bỏ lúa vào thì mình à, lúa sẽ chạy theo cái vòng của nó và nó sẽ tránh được trường hợp nó cuốn vào hai cái trục này nó làm bị mắc bị kẹp đấy Đấy, khi chúng tôi làm thế này thì cái vấn đề đó sẽ được giải quyết Đấy, còn ở trên này sẽ có những cái thanh chạy ra như này để nó gạt nó đập đấy nó đập là nó gạt vào à, nó đập nó gạt vào cái à, lúa của mình thì sẽ hạt lúa sẽ được đập vào cái sàng này thì à, đấy hạt lúa sẽ rớt vào xuống cái sàng rung bên dưới đấy nguyên lý hoạt động của máy rất là đơn giản đấy. còn ở trên này trên này sẽ có những đường vân đường vân quay chéo đấy nó chạy theo cái luồng khi chúng ta bỏ vào thì trực tiếp lúa sẽ chạy theo chạy theo cái đường này chạy theo đường này đấy và sau cùng sẽ ra ngoài ngay chỗ đường rơm đấy rất là tiện lợi đấy, máy rất là đập đập như thế này đấy. khi chúng ta bỏ vào trực tiếp rồi đấy. rất là tiện lợi rồi đấy rồi kể cả trên này này hai thành viên này sẽ được làm cái lớp boy này Đấy, để nó tăng thêm cái độ kín ở cái phần ở hai hai đầu phần đĩa này để tránh trường hợp nó bị uh, rơm cuốn các thứ bị mắc kẹt thì lợi chỗ này đấy. đấy là những uh, chi tiết về sản phẩm máy tút lúa mini đời mới nhất có xăng rung nhỏ gọn tiện lợi đạt năng suất cao đấy. thì uh, đây là sau những gì uh, đúc rút về ờ, những ờ, gọi là nhu cầu của bà con cũng như là cải thiện cải tiến cái mẫu máy thì ờ, đây là sản phẩm để máy công tương linh chúng tôi vừa sản xuất đấy và được ra thị trường bà con có nhu cầu muốn mua máy tốt lúa mini máy màu mới nhất có xăng rung đảm bảo năng suất cao nhỏ gọn tiện lợi dễ di chuyển đấy thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số 1 lô tô T3 khu đô giá Ngũ Hiệp xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi đi góc cái màn hình đấy các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại uh, hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những uh, chương trình ưu đãi khuyến mại đấy. sản phẩm đến điện máy công chúng tôi sản xuất thì sẽ được giao đến tận tay khách hàng đấy, nhận hàng và thanh toán tiền tại nhà kiểm tra đấy đây là khi chúng ta sử dụng xong chúng ta chỉ cần tháo ốc này ra gập cái cần à, vâng thì máy sẽ nhỏ gọn hơn nhiều đấy rất là dễ để di chuyển đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều